Hello Xin chào tất cả anh em nha Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách xóa số điện thoại Gaena nha Đầu tiên là anh em um, chưa có chứng minh nhân dân ấy Thì anh em nên gõ ảnh chứng minh nhân dân kèm mặt Xong anh em lưu vào máy Đây mình đã lưu một cái rồi nha Bây giờ anh em vào cái link cần khóa này À cần xóa này đây nick này là nick mình cần xóa nha đây số điện thoại này 5136 này anh em vào trang thứ hai này anh em có hỗ trợ garena.vn ra xong anh em vào số điện thoại này anh em vào không sử dụng được này im đã xác thực nhưng không sử dụng được này tại đây này tôi cần hỗ trợ này tạo phiếu hỗ trợ đây anh em nhập y giống y họ tên đầy đủ trong chứng minh nhân dân nha trong chứng minh nhân dân có gì thì anh, anh em đăng ký cái đấy còn số điện thoại đăng ký đầu tiên anh em gõ cái số điện thoại hiện tại đang đăng ký vẫn được email đăng ký đầu tiên thì anh anh em không cần gõ anh hoặc là anh em gõ email đăng đăng hiện tại đăng ký trạng thái trạng thái email này là anh em tài khoản hiện không có email này trong trạng thái số điện thoại này đã xác thực nhưng không còn sử dụng này trạng thái chứng minh nhân dân trong tài khoản là chưa đăng ký thì chưa đăng ký này số điện thoại xác thực anh em bỏ qua anh em để ngày tháng bất kỳ cũng được anh chọn một cái tệp chọn cái tệp vừa anh em vừa anh em vừa tải trên Google ảnh chứng minh nhân dân kèm mặt đấy anh em um, tải lên còn những cái số điện thoại liên hệ này anh em gõ số điện thoại mới của mình ra tên tài khoản Garena cần hỗ trợ anh em nhập tài khoản của anh em ra tên đăng nhập ấy hoặc là vào lấy ID trong liên quân. Lưu ý tài khoản sẽ bị khóa trong thời gian hỗ trợ. Anh anh em nên sử dụng tiếng Việt có dấu và điền đầy đủ thông tin để có thể cung cấp hỗ trợ. Tốt nhất nhưng phiếu yêu cầu sử dụng từ ngữ xấu sẽ bị từ chối hỗ trợ nha. Anh em nên sử dụng từ ngữ hợp lý vừa phải. Chúc anh em làm thành công nha. các anh em.